Xin chào các bạn đã đón xem video của Lan Đô Thị Là một trong những thành phố phát triển nhất của Tây Bắc Nằm ven dòng sông Hồng, cửa ngõ lớn giao thương với Trung Quốc Trong suốt chiều dài lịch sử, thành phố Lào Cai đã trải qua những biến động không ngừng Đặc biệt, trong giai đoạn hơn 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ, thành phố Lào Cai giai đoạn 1992-2022 Thành phố đã trải qua các giai đoạn phát triển với những dấu ấn nổi bật từ một thị xã trở thành thành phố đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh vào năm 2004, lên đô thị loại 2, được công nhận là đơn vị anh hùng lao động năm 2014 và hiện đang phấn đấu cơ bản hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại 1 vào năm 2025. Có thể nói, hơn 35 năm xây dựng và phát triển là chặng đường không dài, song cũng đã để lại nhiều thành tựu khẳng định sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của thành phố. Diện mạo một thành phố trẻ Lào Cai đang hình thành, phát triển mạnh mẽ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Trong video ngày hôm nay, mời các bạn cùng chúng tôi đến với thành phố Lào Cai để cùng ngắm nhìn thành phố này đã thay ra đổi thịt ra sao. Nhưng trước khi đến với nội dung chính của video, các bạn đừng quên đăng ký kênh để hành cùng chúng tôi trên mỗi hành trình ngày 30 tháng 11 năm 2004, thị xã Lào Cai đã chính thức trở thành thành phố Lào Cai với diện tích tự nhiên là 221,5 km vuông, 100.225 nhân khẩu và 17 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 12 phường và 5 xã. Thời điểm đó, thị xã Lào Cai được công nhận lên thành phố đã khẳng định chất lượng đô thị được nâng lên, đời sống nhân dân được cải thiện về vật chất lẫn tinh thần. Từ đây, vị thế của thành phố tiếp tục khẳng định trước bạn bè quốc tế, tạo đà cho thành phố tiến nhanh, tiến mạnh trên con đường công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Sau khi thị xã Lào Cai được công nhận là thành phố đô thị loại 3, ban lãnh đạo thành phố đã sớm có kế hoạch để phấn đấu trở thành đô thị loại 2. Trong 10 năm phấn đấu không mệt mỏi, giai đoạn 2004-2014, Đảng bộ thành phố đã liên tục xếp loại vững mạnh, dẫn đầu toàn tỉnh về mọi mặt với những thành tựu nổi bật. công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị với tốc độ nhanh. Các khu tái định cư được quy hoạch hình thành những khu phố, tuyến phố văn minh, xanh sạch đẹp. Tiến hành kè dọc hai bên sông Hồng, kết nối hai bên sông là các cây cầu cốc lếu, phố mới và cầu Giang Đồng. Đường giao thông nội thị thường xuyên được nâng cấp, cải tạo, đã trải áp phan. Đường đến trung tâm cụm xã và đường làng ngõ xóm đều được bê tông hóa hành lang vỉa hè các tuyến phố đều được lát lại, cải tạo lối lên xuống theo hình thức xã hội hóa. Các khu vui chơi giải trí, công viên, vườn hoa và bệnh viện được xây dựng. Hệ thống điện, đường giao thông, trường trạm được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện. Năm 2011, 2013, 2014, thành phố Lào Cai được Hiệp hội các đô thị Việt Nam tặng danh hiệu đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp Đến hết năm 2013, thành phố đã đạt 91 trên 100 điểm đô thị loại 2, vượt 16 điểm theo tiêu chuẩn khu vực vùng cao, biên giới. Kinh tế tăng trưởng nhanh, văn hóa xã hội luôn là lá cờ đầu toàn tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2003-2013 đạt 14,5% trên năm tăng gần gấp 2,4 lần so với năm 2004. Quy hoạch kinh tế tăng gấp 7 lần, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng, tăng gần 7,2 lần so với năm 2004. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm 97%, nông nghiệp giảm xuống chỉ còn 3%. Khu kinh tế cửa khẩu ngày càng sôi động, giữ vai trò tạo động lực cho các ngành kinh tế phát triển thương mại và dịch vụ tăng trưởng ngoạn mục với các loại hình siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, chợ truyền thống, tạo thị trường hàng hóa phong phú. Điện lưới quốc gia phủ kín 100% số xã, phường của thành phố. Quy hoạch xây dựng 3 khu công nghiệp tập trung, diện tích trên 2 km vuông, có 106 dự án với 1.300 cơ sở sản xuất. Thu ngân sách trên địa bàn tăng gần 7 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 8 lần. văn hóa xã hội ngày càng phát triển. Giáo dục, đào tạo luôn là lá cờ đầu của tỉnh và khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Đến năm 2014, 100% các xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn. 100% thôn, tổ dân phố được phủ sóng điện thoại di động, sóng truyền hình và ứng dụng công nghệ thông tin. Tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, từ 11,4% vào năm 2003 xuống còn 2,4% vào năm 2013 theo tiêu chí mới. Số hộ nghèo ở khu vực nông thôn giảm từ 31% năm 2005 xuống dưới 5% vào năm 2013. Chất lượng cuộc sống nhân dân không ngừng được cải thiện. quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đối ngoại ngày càng mở rộng. Là thành phố duy nhất của cả nước nằm sát biên giới có gần 10 km đường biên. Công tác quốc phòng an ninh được củng cố, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tội phạm được kiềm chế. Công tác đối ngoại không ngừng được mở rộng phát triển theo hướng hữu nghị. Và năm 2005, thành phố Lào Cai và huyện Hà Khẩu của Vân Nam Trung Quốc – đã kết nghĩa hữu nghị, hợp tác toàn diện, xây dựng biểu tượng hai thành phố một dòng sông. Hai bên đã trao đổi hàng trăm đoàn lãnh đạo và doanh nghiệp sang thăm, đàm phán, ký kết các chương trình, biên bản hợp tác trên các lĩnh vực. Năm 2013, được sự cho phép của Trung ương, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, trạm kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu đã trở thành đơn vị lực lượng vũ trang đầu tiên của Việt Nam và Trung Quốc, kết nghĩa hữu nghị, hợp tác. thành phố Lào Cai tiếp tục phát huy tiềm năng và thế mạnh của địa phương, đẩy nhanh hơn nữa quá trình đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng thành phố Lào Cai hiện đại đôi bên bờ sông Hồng, tiếp tục phấn đấu trở thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh trước năm 2030. Với quyết tâm cao, giai đoạn 2014-2022, thành phố Lào Cai đã có sự phát triển vượt bậc mọi mặt, Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Lào Cai tiếp tục dẫn đầu toàn tỉnh, với mức trung bình là 16,4% trên năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, đúng hướng. Cửa khẩu quốc tế tại thành phố Lào Cai tiếp tục là điểm giao thương quốc tế sôi động, với tổng kim ngạch đạt gần 4 tỷ đô la Mỹ. Nguồn thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 3.000 tỷ đồng. Vào năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Lào Cai – đạt 3.777 tỷ đồng và chiếm gần 1 phần 3 số thu ngân sách của toàn tỉnh. Lĩnh vực du lịch có bước phát triển mạnh. Ước lượng du khách đến địa bàn trong năm 2021 là khoảng 950.000 lượt khách. Số cơ sở lưu trú và số phòng nghỉ đã tăng 35%. Tổng doanh thu trong lĩnh vực ước đạt là 20.477 tỷ đồng trong năm 2021. Công nghiệp xây dựng của thành phố đạt 1.094 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp có giá trị hơn 800 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người dân thành phố Lào Cai hiện đang đạt mức trung bình là gần 100 triệu đồng trên năm. Ban lãnh đạo thành phố Lào Cai luôn dành quan tâm đặc biệt với công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, coi đây là nền tảng có tính định hướng, tác động trực tiếp đến chỉ tiêu phát triển khác. Đến nay, thành phố đã lập trình phê duyệt 307 đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành, tạo điều kiện để thành phố đạt tiêu chí đô thị loại 1 trong thời gian tới. Trên đây,